Nếu không thể đến cửa hàng, hãy truy cập pamela.vn, mua hàng online nhanh chóng, miễn phí vận chuyển đến tận nhà.